chúng ta phải biết được rằng là với nền tảng công nghệ 4.0 à, và nó đã thay đổi bộ mặt của cuộc sống tất cả mọi người trên thế giới này và à, chúng ta ai cũng biết đến à, Uber Grab là một nền tảng một cái app trên điện thoại di động nhưng tại đây thì họ sở hữu rất nhiều cái tài sản từ cái app của họ à, cái app mà mà Uber Grab ấy, là nó là app vận tải nhưng thực sự với những cái doanh nghiệp mà có app này họ không có sở hữu một chiếc xe À, ô tô hay xe máy nào cả nhưng họ lại biết tận dụng những người đang có xe à, xe ô tô xe máy để kết nối với người đang có nhu cầu đi lại chính vì điều này cho nên là Uber Grab à, cực kỳ thành công và cái số vốn với công nghệ thì chúng ta không phải bỏ ra nhiều vốn lắm đâu à, đơn giản như à, Uber Grab họ bỏ ra một cái app à, đâu đó là khoảng vài triệu đô là lớn lắm luôn rồi thì à, họ kết nối cho những người đang sở hữu xe và ví dụ như em Hải muốn đi từ đây ra tới Bình Thuận em Hải sẽ kết nối với một người đang sở hữu xe ví dụ là anh Trung anh Trung có tải app và Grab về và anh Trung sẽ sẽ sẽ kết nối và em Hải gọi tới để anh Trung sẽ chở từ đây ra tới à, ngoài Bình Thuận giá ví dụ như là 10 triệu Việt Nam đồng cả đi cả về như vậy là cả đi cả về 10 triệu đồng đó thì à, anh Trung mặc dù là người bỏ tiền ra mua xe bỏ tiền đổ xăng và dành công sức có vài ngày để chở ra Bình Thuận để chuyến công tác của em có vài ngày mà thì à, anh Trung chỉ được hưởng bao nhiêu ạ khoảng đâu đó là hơn 70 phần trăm tức là khoảng 707 triệu thôi tức là 10 triệu thì khoảng hơn 7 triệu bạn được giữ thôi à, tùy theo tỷ lệ tức là nó chiếm khoảng 2 25 phần trăm khoảng 25 phần trăm công ty ờ, Uber Grab sẽ giữ lại như vậy là quốc xe đó thì bạn Uber Grab bạn chỉ có một cái app thôi và bạn được bao nhiêu ạ gần 30 phần trăm tùy thời điểm à, như vậy là nếu nhiều quốc xe thế thì rất là giàu đúng không ạ đấy đấy là nền tảng đầu tiên mình có thấy được nhờ công nghệ qua cái điện thoại smartphone thôi thì nền tảng thứ hai chúng ta thấy được rất nhiều đó là các sàn giao dịch điện tử gọi là sàn điện sàn à, sàn sàn à, thương mại nhé thương mại điện tử ấy, như là Amazon hay là Alibaba của Jack Ma một tỷ phú rất giàu có của của Trung Quốc Việt Nam có sàn gì ạ à, Lazada rồi sen đỏ Tiki thì Amazon là một trong những sàn nổi tiếng bậc nhất thế giới và vốn hóa của họ gần 1.000 tỷ đô la à, 1.000 tỷ đô la trong 1.000 tỷ tiền Việt nhé ở đây thì Amazon họ không sở hữu một nhà máy sản xuất một sản phẩm cụ thể nào ví dụ như là Amazon thì họ bán từ thượng và hà cám cái gì cũng có à có gì ạ có những cái điện thoại iPhone có những viên hột xoan rồi có những cái sản phẩm à, à, về cho những à, giới quý tộc hàng xa xỉ à, lên đến cả vài trăm ngàn đô la bình thường nhưng cái sản phẩm thông thường như là thậm chí cả cả những bộ đồ thổ cẩm của người Việt Nam mình vùng dân tộc ấy thậm chí là những cái đồ gốm sứ mỹ nghệ Hải Dương cũng được bán ở đó với giá có thể là chỉ vài trăm ngàn hoặc là vài triệu đồng Việt Nam thôi nhưng ví dụ như là em Hải nói là để bán một cái sản phẩm ví dụ một hột xoàn của một đơn vị nào đó của công ty nào đó à, khi mà nó nó trưng bày lên cái à, sàn thương mại điện tử Amazon ấy, ví dụ trị giá hột xoàn là một triệu đô thì viên hột xoàn nó khi bán được một triệu đô rồi thì thì thì à, cái công ty mà đem bán hột xoàn đó đó họ sẽ không được chọn một triệu đô đâu họ có phải chiết khấu từ 5 10 phần trăm hay tùy đó là cái mà đàm phán về về phí môi giới như vậy là nếu giả sử là 10 phần trăm thì cái người bán được Windows sàn chỉ được 900.000 đô thôi còn 100.000 đô sẽ thuộc về Amazon em là ví dụ như thế thì cơ bản với nền tảng công nghệ điện tử như này nền tảng 4.0 này thì họ chỉ cần tạo một cái app và cái app lớn như thế họ chỉ vài triệu đô thôi họ đó thu nhập rất rất nhiều và vốn hóa của Amazon là gần 1.000 tỷ đô la đúng không ạ thì trên nền tảng mà em Hải nói hai cái nền tảng đơn giản như vậy và rất nhiều nền tảng trên thế giới như thế giống như là booking.com là đặt phòng khách sạn B, BNB cũng là đặt phòng và nhà nghỉ khách sạn à, rồi chúng ta có nền tảng mà rất là lớn của Mỹ đó là Lightchain IDS cũng là đặt phòng khách sạn và uh, cho thuê du thuyền cho thuê uh, các phương tiện du lịch như ô tô và mua vé máy bay à, và những nền tảng này họ cần phải có có một cái app và cần sự kết nối à, ví dụ như là uh, Airbnb hoặc là ví dụ như là Booking.com nó không sở hữu một cái khách sạn hay là một phòng nghỉ nào cả nhưng nó có thể kết nối cả triệu cái phòng nghỉ hoặc khách sạn trên toàn thế giới để chúng ta đến đâu chúng ta có thể đạt được đó là cái điều quan trọng và vẫn chiết khấu lợi nhuận là một khoảng từ 5 10 20 thậm chí 30 phần trăm đấy là do các đối tác kết nối mà ký hợp đồng với nhau thôi thì ra one ra đời ra one là ra đời dựa trên nền tảng này nhưng mà hồi nãy em Hải vừa nói ạ Amazon là một sàn thương mại điện tử nó chỉ bán các sản phẩm thôi và Alibaba cũng như là sen đỏ hay là Lazada của Việt Nam cũng vậy nó không có dịch vụ đúng là nó chỉ sản phẩm thôi các sản phẩm thì à, với BNB à, rồi à, Booking.com à, hoặc là Grab nó là dịch vụ đấy tức là nó kết nối về dịch vụ nó không phải sản phẩm nữa như vậy là với Rowan ra đời mục đích của nó là kết nối cả à, thương mại về các sản phẩm và dịch vụ thì tại Rowan nó đang tạo một cộng đồng à, có thể lên đến vài trăm triệu và tỷ người trong vòng 5 năm tới hôm nay thì Rowan chính thức ra đời được gần 3 năm cộng đồng của Rowan đã có mặt trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và có 40 triệu thành viên đã tham gia em Hải sẽ nói một xíu về cộng đồng của Facebook hiện nay Facebook đang sở hữu khoảng 4 tỷ người dùng trên toàn thế giới nhưng ạ à, để 3 năm đầu tiên gần 3 năm đầu tiên họ họ phải mất gần 3 năm họ mới được khoảng một triệu rưỡi khoảng một triệu rưỡi thành viên mà thôi nhưng chúng ta hôm nay ạ chúng ta gần 3 năm ra có bao nhiêu ạ à? 40 triệu thành viên như vậy là về tốc độ tăng trưởng chúng ta cực kỳ tốt rồi đúng không ạ à, như vậy là Tao One đang hướng tới là một cái cái cái uh, cộng đồng mà số lượng người sẽ chiếm đến cả tỷ người trong vòng vài năm tới từ 5 năm đến 10 năm nữa và tại sao là cần cộng đồng ạ à? những doanh nghiệp đang có cộng đồng lớn thì giàu có em hãy phân tích một chút xíu về Facebook Facebook ban đầu à, chỉ một mà tỷ phú một thanh niên à, một sinh viên của Mỹ bạn sinh năm 82 à, bạn chỉ à, tạo Facebook với mục đích là cho mọi người chơi game và chat chít thôi nhưng mà do nó phát triển à, đúng cái nhu cầu xu hướng của xã hội và sau này nó trở thành một trang mạng lớn nhất thế giới với 4 tỷ người dùng và chính vì bốn tỷ người dùng này thì các doanh nghiệp của ngoài kia họ thấy rằng ô tại sao lại không biết tận dụng cộng đồng con người 4 tỷ người này và đó để bán hàng và chính vì này chúng ta có các buổi live stream bán hàng đấy ạ live stream bán hàng vào à, rồi nhiều doanh nghiệp vào đây quảng cáo nhưng cái số tiền mà Facebook thu được thậm chí cả trăm tỷ đô la trong vòng vài năm đó à, họ chẳng chi lại cho bất cứ ai ví dụ em nói với lại chỗ chị à, Hoa Châu á chị, chị Hoa chị ơi vào Facebook hay lắm chat chít được nhắn tin được này gọi điện thoại miễn phí nhưng mà nhờ cộng đồng chúng ta là những con người vào đó em giới thiệu chị Hoa vào chị Hoa giới thiệu nhiều người vào nhưng dạ. có ai trong chúng ta có tiền không ạ hoàn toàn không đúng không ạ chắc chắn là không có rồi nhưng với Rawan thì điều ngược lại chính là Rawan là một công ty mạng trực tuyến áp dụng mô hình liên kết tiếp thị kết nối các uh, kết nối các doanh nghiệp và uh, Rawan sẽ tạo ra uh, những khách hàng cho họ là chúng ta đấy ạ dĩ nhiên là tại sao em nói là đến cả tỷ con người hoặc trăm triệu con người bởi vì sao khi cộng đồng lớn như Facebook thì có phải là uh, các doanh nghiệp ở đây bán hàng giống như Facebook không và Facebook hiện nay thì kể những uh, những cái cá nhân chúng ta đều có thể bán hàng livestream được là và chúng ta phải đóng một khoản tiền tùy theo cái cái thuế à cái cái cái cái cái gói chúng ta mua như vậy Rawan sẽ tiến tới cộng đồng rất lớn và tại thời điểm mà như Facebook thì họ tạo cộng đồng trước và họ ừ, sau đó mới có doanh nghiệp nhưng Rawan thì vừa có doanh nghiệp vừa tạo cộng đồng như vậy là tại thời điểm này Rawan có rất nhiều các doanh nghiệp đã hợp tác với Rawan đó là nền tảng giáo dục của Mindo à, đó là công ty Mitter một trong những công ty game của Úc và cũng rất là lớn và chúng ta có công ty rất lớn về đặt phòng khách sạn và đua cho thuê du thuyền cũng như là cho thuê à, xe để mà chúng ta đi du lịch và mua vé máy bay đó là Lifetrain ADS một tập đoàn rất lớn của Mỹ với hơn 35 năm tuổi đời à, đó rồi chúng ta đang đang đang đang kết nối rất rất nhiều doanh nghiệp ở đây bởi vì sao ạ à? rao hướng tới cả tỷ người thì nếu công ty nào biết rằng giá trị tuyệt vời đó họ sẽ à, tranh thủ được tiếp đồng với rao nhưng ở đây ạ à, chúng ta là những cộng đồng không phải như Facebook chúng ta vào đây chúng ta kết nối ví em kết nối bạn à, bạn Bích Liên này kết nối ờ, bạn Thương Trần này hoặc là bạn Mỹ Anh vào đây thì chúng ta kết nối và những cái người mà Hải kết nối vào đó các bạn lan tỏa giá trị các bạn lại được hưởng à, những lợi ích và được hưởng tiền à, hoa hồng từ đây và với câu chuyện ví dụ à, cái quốc xe quốc xe mà mà của em Hải đi với à, anh Trung á xuống Bình Thuận là 10 triệu đồng một triệu đồng có được ví dụ là 10 phần trăm đi một triệu em hãy ví dụ một 10 phần trăm thôi nhé không nói đến là 30 phần trăm hoặc 25 phần trăm à, 10 phần trăm có được tức là tương đương với một triệu đồng có được lợi ích đó thì thay vì Grab sẽ lấy hết nhưng ở đây ạ à, uh, Grab đó là rao ăn đi đấy trường hợp đây là rao ăn thì rao ăn sẽ giữ lại 50 phần trăm để cho cái công ty cho cái người mà đang cung cấp xe ô tô đó và 5 phần trăm cho cho cái người khách hàng ví dụ như là rao ăn kết nối được với đặt phòng khách sạn là em đặt một tour đi sang Mỹ cả đi cả về là 100 triệu và lợi lợi nhuận của đó là một triệu đồng như vậy là một triệu đồng cái tour du lịch của em đi đi sang Mỹ về là một triệu đồng đó thì 500 ngàn sẽ đưa cho công ty Lightgen tức là công ty kết nối và 500 ngàn sẽ quay lại với Dawan à, thì có phải là 500 ngàn của Dawan là vốn hóa tổng số tiền lợi nhuận của Dawan không ạ 100 phần trăm không ạ và Dawan sẵn sàng chia lại 80 phần trăm 80 phần trăm cái lợi nhuận có được 500 ngàn đó cho cộng đồng cho bạn à, em à, chia sẻ bạn Mỹ Anh này bạn mỹ Liên này bạn Thương Phan này thì 80 phần trăm nó chia lại cho cộng đồng chúng ta Đấy. và công ty chỉ giữ lại 20 phần trăm để vận hành mà thôi thì đây là một công ty duy nhất trên thế giới dám áp dụng cái cái mô hình mà chia lại lợi nhuận 80 phần trăm à, nhưng có một điều thế này nhiều người đã đặt ra câu hỏi ôi 80 phần trăm chắc lại lừa đảo đây làm sao một doanh nghiệp nào mà dám chi lại lợi nhuận 80 phần trăm được nhưng mà em Hải nói một ví dụ đơn giản thế ạ có phải rằng là những năm 95 à, em Hải nhớ là gia đình mua cái xe Dream Dream Thái đến hơn 50 triệu nhưng khoảng thời gian đó thì thì uh, xe Trung Quốc nó vào chúng ta chỉ mua đến 22 triệu là một chiếc xe rim tàu thôi nhưng mà chất lượng không hề thua kém rim Thái đúng không ạ à, và giá thành chỉ bằng giảm hơn một nửa như vậy là nhờ Trung Quốc vào thì chúng ta đã có thể mua được xe máy và giá thành giảm hơn một nửa người Trung Quốc có một cái cái tiêu chí rất là tuyệt vời là họ cần họ cần bán hàng số đông chứ không phải số ít tức là cần số đông thì lợi nhuận nhiều thì ở đây có phải rằng là chính Trung Quốc nó tràn lan nó bán rất nhiều cái cái quốc gia mà như là Myanmar này Việt Nam Campuchia với giá rẻ như vậy thì cộng đồng rất là lớn họ mua được hết xe máy để đi và chính vì chúng ta đã may mắn được hưởng xe máy từ 50 mấy triệu và sau đó chúng ta có mua mười mấy triệu một chiếc xe để đi rồi đấy là thời kỳ cách đây khoảng mười mấy năm à, thì câu chuyện ở đây câu chuyện đây thì 80 phần trăm lợi nhuận nó chia lại cho chúng ta như vậy là có phải rằng cộng đồng lên đến cả vài tỷ người trong vòng 5 đến 10 năm tới thì nhiều doanh nghiệp vào đây bán hàng và tất cả mọi người vào đây đều có mọi sản phẩm và dịch vụ chúng ta chúng ta mua nó như vậy là lợi ích có phải chia 80 phần trăm à, trên 50 50 và quay lại 8 trăm chúng ta là hợp lý không như vậy là ở đây Rawan nó tính một con đường xa là chúng ta có một cái cộng đồng đất lớn và số lượng thành viên hai cần gì đều có để mua và à, đặc biệt là à, ngài Johan nó nói rằng là tất cả ở đây khi Rawan nó đạt được cái ngưỡng khoảng một tỷ người hoặc là trên đó thì mọi người có thể mua các sản phẩm dịch vụ ví dụ là à, công an cũng có sản phẩm các à, bà mẹ bỉm sữa có sản phẩm để mua các cháu nhỏ cũng có sản phẩm để mua và hai bác sĩ đều có sản phẩm để mua trong cộng đồng này tức là có nhiều loại sản phẩm lắm nhiều loại dịch vụ lắm như vậy chúng ta ai cũng có sản phẩm mua và ai cũng được sở hữu những cái cái gì mình mong muốn như vậy là mua nhiều thì lợi nhuận nhiều đấy là điều mà mà rau ăn đang hướng tới và chữ rau ăn ấy, rau là đám đông quan là số 1 có phải là rau ăn sẽ hướng tới là một trong những công ty lớn nhất hành tinh không ạ và hôm nay đã chứng minh một điều từ 2020 đến nay đầu năm đến giờ thì rau ăn là trên bảng xếp hạng à, của một tờ báo thương à, thương nhân thương, vâng, thương nhân lớn nhất thế giới đạt tờ báo Business for Home Rao đang đứng số 1 trong số những doanh nghiệp hàng đầu à đấy là số lượng người được tiếp cận với lại trang web của Rao và có một cái à, một cái, cái à, thông tin mà trong bảng xếp hạng chúng ta là đứng thứ ba thì đó là tất cả những chỉ số về à, tăng trưởng lợi nhuận phát à, sự phát triển về à, quản trị và tất cả mọi thông tin tổng hợp ở đây thì Rao đứng top số 3 và những công ty đàn anh đàn chị như là Amway à, hay là Junet hoặc là là, là hoặc là Herbalife đều nằm top dưới cả thậm chí là Junet họ có thời kỳ là 5 năm liền top 1 nhưng bây giờ bạn vẫn đứng ở sau Junet là một công ty sản phẩm là sản phẩm rất tốt của Mỹ nó là tế bào gốc nó nằm top sau của Rawan nữa mặc dù Rawan có được 3 năm và thông tin một cái điều tuyệt vời đó là ngài chủ tịch Eric Conner chúng ta đó và cách đây à, khoảng hơn một tuần thì à, top 10 người à, người 10 doanh nhân đấy 10 doanh nhân trên thế giới thì uh, chủ tịch chúng ta được may mắn làm top trong top 10 người đó mặc dù Rawan mới có tuổi đời 3 năm như vậy ạ à, ở trên thế giới mà nằm top 5 10 doanh nhân nổi tiếng hàng đầu thì có phải là là là là Rawan chúng ta có tuyệt vời chưa rồi đấy là cái điều mà em Hải nói chắc chắn thì những cái à, thông tin em Hải nói đây thì nó sẽ có những cái dẫn chứng cụ thể nhưng cái thời lượng chương trình em Hải sẽ không thể nói hết trong buổi chiều hôm nay à, trong khoảng thời gian như thế được như vậy là em Hải đã nói được cái giá trị cũng như là là là là điều mà Rawan đang hướng tới và chúng ta đến với Rawan chúng ta được cái gì à, được cái gì thì à, những sản phẩm đây em phải phải nói đến à, ví dụ như là với à, Mindo chúng ta được học ở đây học gì ạ học về về về, về à, tư duy học về à, kỹ năng kỹ năng mềm ấy, rồi chúng ta được học rất nhiều điều điều tuyệt vời tới đây và chúng ta phải nói đến một trong những người thầy xuất sắc nhất uh, thế giới tại thời điểm hiện tại đó là thầy Peter Jacobson là một diễn giả hàng đầu thế giới và thầy cũng là người đang đang uh, đào tạo ở trong cái lĩnh vực Ờ, về tư duy và cái đăng mềm này à, rất là tuyệt vời đúng không ạ chúng ta search lên mạng mà thấy à, tìm từ khóa mà thầy Peter Jacobson thì ra ngay đó thì chúng ta được học miễn phí trọn đời tại cái nền tảng này và đặc biệt nữa thì chúng ta lại có phải đang covid à ít ít ít thời gian để chúng ta ra ngoài đường lắm tại vì hạn chế ra đường vì covid mà chúng ta ở nhà đọc báo chán à, làm gì cũng chán thì chơi game chơi game cũng là giải trí cũng là giúp chúng ta khuây khỏa thậm chí là những buổi làm việc nặng về đầu óc ấy, chúng ta sẽ à, giúp cho thư giãn và game ở Victor thì nó mang chất giáo dục chứ không phải là bạo lực như các cái game kênh game khác như các cái trò chơi của các cái công ty khác à, nó giáo dục là chính tư duy là chính tuyệt vời ạ à, đúng không ạ và chúng ta vào đây chúng ta cũng được chơi kết nối à, thoải mái rồi có phải là nếu dịch bệnh hiện tại châu Âu thì nó ổn hơn rồi thì họ đi du lịch Pháp Đức đi du lịch thì à, cái nền tảng à, Lightchain EDS ấy, là một nền tảng du lịch toàn cầu nó sở hữu khoảng 2,5 triệu khách sạn trên toàn thế giới tại Việt Nam riêng thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 1.600 khách sạn từ 2 sao đến 5 sao thành phố à, Hà Nội khoảng 1.700 khách sạn từ 2 sao đến 5 sao đấy chỉ nói Việt Nam có tỉnh thành đều có hết và có phải là trên thế giới ở đâu cũng có khách sạn của họ và chúng ta đặt phòng khách sạn để cho đi du lịch chúng ta mua vé máy bay và đặc biệt ở đây chúng ta được giảm giá từ 5 cho đến 70 phần trăm giảm giá là chiết khấu à, như vậy cũng tuyệt vời đúng không ạ như vậy là chúng ta vào đây chúng ta lại được du lịch nếu tình hình dịch bệnh tốt ở các quốc gia châu Âu chúng ta đi rồi thì lợi nhuận cũng sẽ được chia đều cho những thành viên chúng ta đấy là live trend rồi ạ à, chúng ta có rất nhiều nền tảng khác nữa ví dụ như là uh, một trong những nền tảng mà rất là trông đợi đó là cái ví multi multi wallet cái ví này thực ra nói từ ví thì nó là cái sàn tại vì sao ở đây nó có thể giao dịch chứng khoán quốc tế toàn cầu nó có thể giao dịch tiền điện tử toàn cầu và hai cái cái cái uh, sàn giao dịch này ạ, ví dụ như là Việt Nam có à, VN Index đúng không ạ là cái ờ, cái chỉ số VN Index là, là sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ấy rồi ở nước ngoài thì có Nasdaq có Hang Seng có rất nhiều cái sàn chứng khoán khác thì ở đây chúng ta có thể giao dịch các cổ phiếu ở đây với cái ví multi wallet à, và thông báo các cô chú anh chị một điều tuyệt vời là rất nhiều người trên giới giàu có bởi chúng ta đầu tư vào giao dịch chứng khoán tuy nhiên là làm cái gì phải có kỹ năng và kiến thức à, chúng ta hãy nói đến một huyền thoại về đầu tư đó là Warren Buffett ông là một trong những nhà đầu tư huyền thoại về cổ phiếu và là một trong những 10 người giàu nhất hành tinh à đấy ở đây thì chúng ta có thể vào đây chúng ta giao dịch mua bán chứng khoán tại cái công ty mà Hải vừa nói là ví multi coin rồi chúng ta có thể giao dịch các loại tiền điện tử tại cái ví này nó là một cái sàn mà chúng ta giao dịch ở đây à, ví dụ tiền điện tử thì chúng ta biết rằng là giá trị vốn hóa của của, của Bitcoin lên 3.500 tỷ đô la rồi các loại tiền điện tiền, tiền điện tử khác cũng rất là cao đúng không ạ thì ở đây chúng ta có thể vào để giao dịch các loại tiền điện tử và cái điều này thì mọi người đang rất là mong ngóng chờ bởi vì sao các bà mẹ bỉm sữa à, các cô chú anh chị mà rảnh rỗi ở nhà chúng ta có vốn khoảng vài chục triệu hay là vài triệu đó chúng ta vào tôi là lướt sóng bán cổ phiếu chúng ta có thể là mua các loại tiền điện tử nhưng phải có kiến kiến thức và kỹ năng nhé à, và chúng ta có thể mua ngày hôm nay và bán ngày hôm qua ngày hôm nay và bán ngày, ngày mai hoặc là có thể mua sáng bán chiều với nếu mà sóng nó lướt lên thì chúng ta bán đấy là phải có kinh nghiệm dĩ nhiên ạ à, sẽ sẽ sẽ có cái trải nghiệm chúng ta sẽ có kinh nghiệm như vậy là ví Monty là một đối tác của Rawan và chúng ta cũng rất tuyệt vời lợi nhuận có được lại chia lại 50 cho cộng đồng Rawan chúng ta đấy à, và sắp tới thì uh, nếu không có gì thì chắc tháng là tháng 12 ngày 22 tháng 11 và sang tháng 12 nó sẽ chính thức ra mắt cái ví này à, cái điều rất tuyệt vời và có một điều rất nhiều lắm nhưng mà em sẽ nói những cái chính thôi thì uh, uh, live à, xin lỗi ạ à. bất động sản hành tinh ít là một cái cái đối tác rất tuyệt vời của của Rawan và đối tác này đang làm mưa làm gió cũng như là tạo cái giá trị và sức nóng rất lớn trong vòng khoảng một tháng này một tháng này à, với chương trình khuyến mại của họ thì em sẽ nói về nền tảng này có phải rằng là bất động sản à, truyền thống à, có có cả ngàn năm cả vài ngàn năm có phải là từ xa xưa thì à, chính quyền à, phương Bắc của Trung Quốc luôn luôn dòm ngó Việt Nam bởi sao họ cần một cái diện tích đất rộng hơn và bành trướng khắp nơi và Trung Quốc cũng đã từng ra tới là Nga luôn hay sao ạ Nga và rất nhiều quốc gia khác hay là có những cái thời kỳ mà Mông Cổ nó chiếm hết cả thế giới đấy đúng không ạ à, có thời kỳ Mông Nguyên đấy à, như đất đất cực kỳ giá trị và nó tạo giá trị rất lớn ví dụ như bạn đang sở hữu khoảng vài lô đất tại trung tâm Hà Nội thì bây giờ tính vào đến vài trăm tỷ cơ trung tâm Hà Nội nhé chứ còn vùng xa thì không nói như vậy là đất là nơi tạo ra dòng tiền rất lớn và nó có tuổi đời cả ngàn năm thì à, à, phần lớn trên 60% mọi người tham gia mua bất động sản truyền thống á, là đầu tư thôi còn khoảng 40% là sử dụng để ở và sinh ở là chính cho 40% khoảng khoảng đó như vậy là đầu tư để tạo lợi nhuận thì ở đầu tư miễn ở đâu an toàn có lợi nhuận là được thì ở đây chúng ta đầu tư bất động sản truyền thống và có một điều chúng ta nói đến nơi tạo ra dòng tiền cũng là nơi đầu tư tốt đó là chứng khoán em Hải nói hồi nãy là ờ, ông ờ, Warren Buffett cũng như rất nhiều chuyên gia về về đầu tư chứng khoán thì chúng ta mua chứng khoán để chúng ta tạo lợi nhuận đầu tư để tạo lợi nhuận và một cái điều thứ ba một cái dòng tiền thứ ba rất lớn đó là là là tiền điện tử tiền tử chúng ta hãy nói về Bitcoin ngày hôm nay Bitcoin đã lên ngưỡng đỉnh nó là bao nhiêu ạ một tỷ sáu Việt Nam đồng nhưng ngày mà Bitcoin ra đời á các anh chị cô chú thấy không năm 2009 thậm chí 10.000 Bitcoin mới mua được một ổ bánh mì một ổ pizza đấy và một đô la mua được khoảng 1.001 đến 1.003 Bitcoin à, như vậy là ngày đó nếu chúng ta biết sử một đô la chúng ta có nên là ngàn tỷ đồng rồi đấy nhưng cơ hội đó không còn bởi không ai chia sẻ chúng ta cả rồi 2015 thì Ethereum Ethereum là một đồng điện tử thế hệ thứ hai và ngày đó một một một đô la có thể mua vài trăm Ethereum thậm chí họ đào miễn phí nhưng hôm nay thì một Ethereum nó cũng hơn 100 triệu Việt Nam đồng cơ hội nó không còn nữa và chúng ta lại quay lại cũng bất động sản à, bất động sản là bất động sản số tức là blockchain À, bất, bất động sản thì bất động sản số à, là nơi mà công ty chúng ta đang kết kết hợp đó là công ty bất động sản hành tinh AX em nói về hành tinh AX một tí xíu hành tinh AX tức là hành tinh số 9 số chữ AX là chữ La Mã số 9 và Thái Dương hệ chúng ta có 8 hành tinh trái đất chúng ta là hành tinh số 8 và công ty bất động sản này, tinh AX là nó lấy hoàn toàn 100% bản sao của trái đất và như vậy chúng ta có thể mua mọi lô đất trên trên thế giới này trên hành tinh AX này và với hành tinh AX thì nó hoàn toàn bằng công nghệ blockchain và những cái người tạo ra công ty này thì à, công ty này nằm ở châu Âu và nó từ Thụy Điển công ty này có khoảng 50 nhân viên chuyên gia về blockchain trên toàn thế giới à, những người rất giỏi về blockchain và bất động sản nào thì chúng ta cũng nghe rồi hay là bất động sản kỹ thuật số ta nghe cách khoảng 3 4 năm rồi thậm chí khoảng tháng 6 năm nay có một cái giao dịch là họ bán có 60.000 mét vuông đất à, được mã hóa NFT á, thì bao nhiêu nó trị giá khoảng gần 200 tỷ Việt Nam đồng nhưng họ làm cũng manh mún chứ không có một cái bài bản cơ bản như là bất động sản hành tinh nhà ít chúng ta đâu chúng ta được làm hoàn toàn 100% mô hình bản sao của trái đất ví dụ chị Dung đang ngồi với em à, anh à, Tháp đang ngồi với em thì anh Tháp đang ở ngoài à, ngoài Bắc đúng không ngoài Bắc đang ở Bắc Giang ở đâu đó em nhớ bằng máng và chị Dung đang ở Hồ Chí Minh em Hải thì Biên Hòa tại cái lô đất mà anh Táp đang ngồi thì chủ quyền đất của nhà anh cái lô đất của chị Dung đang ngồi căn nhà chị Dung ngồi là chủ quyền đất của chị Dung và lô đất em ngồi căn nhà này là chủ quyền của em nhưng trên bất động sản hành tinh ít ấy, à, hành, à, bất động sản hành tinh à, số 9 này đấy thì chưa ai sở hữu lô đất mà chúng ta đang ngồi cả bản thân lô đất của em như vậy là chúng ta vào đây chúng ta mua những lô đất này nhưng mà có đắt không ạ nếu về đầu tư bất động sản ấy, em Hải phải bỏ ra ít nhất là từ 200 đến vài tỷ 200 triệu đến vài tỷ mới mua lô đất nhưng với bất động sản này tinh ít à, chúng ta chỉ bỏ ra bao nhiêu ạ chỉ cần 100 euro trong euro ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 11 tức là hôm nay còn khoảng 6 ngày chúng ta có thể sở hữu đến 150 lô đất mà lô đất thấp nhất là bao nhiêu ạ 307 mét vuông chỉ có 100 euro thôi chúng ta sở hữu đến 150 lô đất à các cô chú anh chị thấy tuyệt vời không ạ và em hẳn nói ngay từ đầu ấy ở đâu đầu tư mà tạo lợi nhuận thì chúng ta làm và đầu tư à, tạo giá trị và phải là an toàn tại sao chúng ta đang nói là round one hợp tác với Planedit mà chúng ta lại nói là an toàn an toàn là sao ạ bởi vì round one nó không phải dừng ở 40 triệu và mục tiêu của lãnh đạo chúng ta đúng không ạ là hướng tới cả tỷ con người như vậy là bất động sản hay kinh doanh ít là đối tác round one chúng ta hôm nay là đang là những người may mắn trong cộng đồng round one được mua lô đất à, từ bất động sản hành tinh ai ít giống như là chúng ta đang mua các cái dự án F0 ấy. ví dụ như là Vingroup họ bán à, một dự án tại uh, Vinhome quận 9 ví dụ thế giả sử như là một cái, một cái diện tích mà quận 9 mà trên uh, đường Hải Quyên rồi nhưng mà nó nằm ở trên view sông của sông Đồng Nai tại bên này sông Đồng Nai là là là là thành phố Hồ Chí Minh mà thì một lô đất đó khi mua F0 họ có thể là lô mặt tiền nhé một căn nhà mặt tiền đó nó khoảng ở đâu đó là 35 tỷ nhưng mà khi mà nó bán nó đã hoàn chỉnh rồi cơ sở tầng và để đến vào để bàn giao là giá nó bán đến F2 F3 là khoảng 45 thậm chí là 50 tỷ như vậy là chúng ta may mắn là những người đang mua ở cái diện là F0 em ơi có điện thoại có rồi ra dạ, à, ờ, tức là chúng ta đang mua đất ở diện F0 à, như vậy là chúng ta sẽ được giá rất rẻ và có phải là 100 euro chúng ta có được 150 lô đất không ạ à, cái điều rất là tuyệt vời những cộng đồng đa văn chúng ta hôm nay nó sẽ không dừng lại ở mức độ 40 và nó lên đến 100 triệu thậm chí cả tỷ người và có một điều rất tuyệt vời là chúng ta đang sở hữu các lô đất này chúng ta đang sở hữu những lô đất này thì à, chúng ta lại từ nay đến ngày 15 tháng 11 chúng ta lại được gì ạ chúng ta lại được tặng các cái bit token và em Hải nói với các cô chú anh chị một điều tuyệt vời à, cơ hội của Bitcoin thì chúng ta không được ai chia sẻ cơ hội của Ethereum thì cũng không được ai chia sẻ nhưng cơ hội của Bitcoin à riêng là của bất động sản hay trên ít và chúng ta được hưởng token à, công ty cho lại thì chúng ta đang may mắn nhờ rau ăn nhờ chúng ta để biết đến rau ăn mới có cơ hội để biết về nó như vậy là hôm nay chúng ta mua 150 100 euro được 150 euro tại công ty đang tạo thêm 5 phần trăm là mua được 150 lô đất và nếu từ ngày nay cho đến ngày 15 tháng 11 chúng ta đang sở hữu mỗi lô đất chúng ta được tặng 0.17 à tức là 0,17 bit token bit token là cái tiền điện tử để chúng ta có thể giao dịch các lô đất này em hãy nói một chút xíu về vấn đề giá trị tiền ví dụ như người Việt Nam chúng ta đang dùng ạ Việt Nam đồng để mua tất cả mọi sản phẩm và dịch vụ tức là giao dịch thương mại ấy. nếu nếu vậy thì người Nhật họ dùng họ dùng bằng yên Nhật và người Thái Lan dùng bằng đồng bạc để mua mọi sản phẩm dịch vụ của họ và ở đây nói như vậy thì anh chị biết được rằng là Bitcoin là tiền điện tử để chúng ta có thể giao dịch mua bán các cái lô đất trong hành tinh ít này và, và thông báo rằng là tại thời gian này chúng ta được may mắn là F mua f không mới không tức là mua khi chưa ra thị trường 22 tháng 11 năm 2021 à, này mới chính thức ra công chúng để bán nhưng mà chúng ta mua đất chúng ta được tặng biết token là tiền điện tử đấy và em nói rằng ạ số tiền điện tử được tặng này á tổng cung của nó là 120 triệu biết token tức là 120 triệu đồng coi mà thôi 120 triệu đồng coi mà thôi nhưng ạ em Hải nói ạ cái đồng Bitcoin á, nó ra đời năm 2009 á, đến nay là 12 năm thì hôm nay nó là một tỷ sáu hôm nay là ngày bao nhiêu ạ? ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021 nó là một tỷ sáu gấp bao nhiêu gấp cả đến ngàn cả triệu lần đó nhưng tổng cung của Bitcoin chỉ có 21 triệu thôi và theo em được biết thì các chuyên gia nói rằng khoảng gần 3 triệu Bitcoin đã bị thất lạc do mất ví cũng như là các cái giao dịch mà nó bị sai như vậy khoảng đâu đó 18 triệu Bitcoin đang có mặt trên toàn thế giới à, nhưng à, giá trị của nó một Bitcoin hôm nay là hơn một tỷ đồng mà tỷ rưỡi tỷ sáu đẹp với Ethereum tổng cung Ethereum ạ à, chúng ta phải nhìn lại tổng cung nhé nó khoảng đâu đó vài chục tỷ Ethereum nhưng mà mỗi đồng Ethereum này là khoảng hơn 100 triệu Việt Nam đồng như vậy là vài chục tỷ tức là gấp đến là vài chục lần so với lại tổng cung của Bitcoin nhưng mà câu chuyện bit token mà chúng ta đang nói được tặng đây ạ có phải rằng là uh, cả cái cái cái mô hình trái đất chúng ta là hình như ít ấy, chúng ta mua đất tất cả trên thế giới mà chúng ta chỉ nói về Việt Nam thôi để có thể mua được hết đất Việt Nam mua hết đất Việt Nam chúng ta phải bỏ ra vài ngàn tỷ đô la vài ngàn tỷ đô la hoặc là mua đất tại Mỹ chúng ta bỏ ra vài trăm ngàn tỷ đô la như vậy bao nhiêu hơn 200 quốc gia trên thế giới chúng ta bỏ bao nhiêu tỷ đô la để mua rất nhiều tiền đúng không ạ nhưng ạ à, ở đây chúng ta chỉ có 120 triệu Bitcoin tức là 120 triệu đồng coi để mua bất động sản cả ETH này thì có phải tuyệt vời không ạ và nếu 22 tháng 11 này nó ra công chúng thì mọi người muốn mua được nó kể cả mua đất hoặc là mua Bitcoin tức là tiền coi ấy, tiền coi để mua đất ấy, cũng phải lại mua lại từ chính chúng ta và thông báo một tin cực kỳ tuyệt vời đó là hôm nay công ty đang tặng đang tặng cái token nếu bạn mua đất nhưng đến ngày 2 tháng 11 tức là hôm nay còn bao nhiêu ạ còn khoảng 11 ngày nữa chúng ta được bán ra thị trường và mỗi cái đồng Bitcoin này nó giá là 4,75 đô la trên một Bitcoin đây là một đồng coi đấy ạ như vậy là nó là một đồng coi có giá trị khi chào sàn trên thế giới đa công chúng cao nhất các loại tiền điện tử qua mặt cả Bitcoin và Ethereum tại sao ạ ngày Bitcoin ra đời là một đô la mua được cả ngàn mốt thậm chí đến ngàn ba cái đồng đồng đồng Bitcoin các bạn như vậy là nó là đồng cao nhất và cũng là cái đồng tiền có muốn có cái số lượng phân phát tức là cái tổng cung ít nhất cái gì cung càng ít cầu càng nhiều thì giá càng cao ví dụ như là nếu năm nay dịch bệnh của uh, heo tay xanh sau dịch bệnh á, thì tổng cung của đàn của Việt Nam khoảng một triệu con trước đó là 10 triệu con thì một triệu con mà bán ra thì chắc chắn rồi nó sẽ cung cấp cho cả đất nước Việt Nam mà nó sẽ tăng giá có thể không phải 70 ngàn ký thịt heo một ký thịt lợn nó tăng lên là 180 200 ngàn đó là tổng cung ít hơn nhu cầu à, biết tục cần cũng tương tự như thế như vậy là chúng ta phải biết được cái giá trị chúng ta à, biết được giá trị chúng ta đang sở hữu nó và chúng ta may mắn chúng ta biết được rao ăn và được tặng và như là miễn phí chẳng ai đi mua đất rồi kia mà được tặng tiền đâu nhưng ở đây chúng ta lại bỏ ra một số vốn ban đầu để đầu tư rất ít 100 euro tối thiểu là trăm euro và nhiều nhất có thể là một vài ngàn và chục ngàn thì tùy khả năng tài chính ở đây em Hải không không nói là chúng ta thấy giá trị nó và chúng ta sẽ sẽ sẽ sẽ đầu tư quá nhiều tại vì tùy khả năng tài chính của mỗi cá nhân chúng ta như vậy là chúng ta ờ, vừa mua đất được tặng tiền và tiền ngày 22 tháng 1 tức là còn 11 ngày thôi nó sẽ là 4,75 đô la trên một token vậy hôm nay anh chị bỏ ra 100 euro và mua được 150 lô đất đúng không ạ tức là anh chị được bao nhiêu ạ 150 lô đất nhân với mỗi lô đất đang sở hữu được 0,17 token như vậy là chúng ta bỏ 100 đô la chúng ta sẽ có 25,5 token à như vậy là nhân 22,5 cái token với giá 4,75 đô la vào ngày 22 tháng 11 khi ra công chúng chúng ta có bao nhiêu ạ khoảng hơn 118 đô la quy đổi giữa đồng đô la và đồng euro, đồng euro thì nó ngang ngửa số tiền chúng ta đang có đầu tư hôm nay là 100 euro như vậy là chúng ta đang thừa lại cái gì ạ chúng ta thừa lại được cái số lượng lô đất 100 lô 150 lô đất chúng ta đang có à nhưng mà nếu chúng ta bán chúng ta đã, đã có thể là lấy lại vốn rồi nhưng em Hải nói một điều chúng ta nói gì nói tại vì hay khi mà ai biết giá trị thì họ sẽ thu vào họ thu vào nhiều chắc chắn ngày đó nếu ai đó mà tính toán được phương án bán ra lấy lại lời ấy, thì nó sẽ bán nhiều hơn có khả năng sẽ xuống giá cho nên chúng ta cần theo em cần một đến hai năm chúng ta có thể bảo tồn và tăng trưởng có thể đến 10 20 lần cái tài sản ta bỏ 100 đô la hôm nay 100 euro hôm nay à, đây là cái điều em Hải có lời khuyên chúng ta đừng có mà tính sát quá bởi vì sao ạ à? thực sự ai cũng khôn mà khôn thì người khác ai cũng khôn hết chẳng có ai dạy đâu cho nên là chắc chắn ngày đó thì chúng ta hãy cứ coi như là nó sẽ có hình sin đi nó xuống một tí và có thể trong 2 đến 6 tháng thậm chí một năm nó tăng trưởng gấp đến hai năm thậm chí là 10 lần thì sao à, thì ở đây là ở đây câu chuyện là em nói thế để các anh chị phải có một cái dự toán về tài chính chúng ta phù hợp nhất đừng vì thấy được giá trị quá cao và chúng ta sẵn sàng chúng ta bỏ ra cả rất nhiều tiền không phải là tiền của chúng ta mà chúng ta đi vay mượn vay lãi à, rất nguy hiểm nhé vay lời vay lãi thì rất là nguy hiểm chúng ta có thể có gì chúng ta có thể dẫn đến là là là là phải trả tiền lời à, thậm chí xã hội đen thì rất là, là tốt nhưng em Hải nói vậy thì các anh chị biết được rằng là chúng ta có cơ hội rất tuyệt vời để sở hữu những cái bất động sản và à, những đồng tiếp cần mà cơ hội của Bitcoin Ethereum không còn nữa và một vài thôi em Hải nói một vài thôi một vài các đồng tiền điện tử thì có giá trị tăng rất cao trong vòng 4 năm trở lại đây ví dụ đồng đóp và đồng c ba à, hay một vài đồng khác nhưng mà thực sự không phải đồng tiền điện tử nào cũng có giá trị khi bạn đến với ai thì bạn phải biết được rằng người đó có kiến thức về nó hay không khi họ chia sẻ thì họ có kiến thức chúng ta mới tin tưởng theo họ còn nếu mà họ không có kiến thức đặc biệt là vì lòng tham họ lại nói bia quá nhiều cái giá trị của một cái đồng tiền nào đó thì chúng ta có thể sẽ mất trắng bởi kinh nghiệm của em Hải đến hôm nay cũng mất rất nhiều tại vì chúng ta ban đầu không biết gì cả không hiểu về giá trị và cũng không có nghiệm nhưng với với bất động sản hay tranh đây ai ít này hành tinh số 9 thì chúng ta nói này thì ra sao chúng ta nghĩ rằng nó sẽ thành công đến 90 đến 95 phần trăm bởi vì nó biết dựa vào một cộng đồng của chúng ta tăng trưởng lên đến vài trăm triệu người trong vài năm tới hiện tại là 40 triệu rồi và em thông báo một điều là uh, theo theo thông tin em được biết thì khoảng 2 tỷ người trên thế giới à xin lỗi 2 triệu người trên thế giới đã đang đã và đang sở hữu giao dịch Bitcoin mà thôi đó là thông tin em được biết nhé như vậy là 2 triệu người mà sở hữu cái vốn hóa của nó khoảng 3.500 tỷ đô la của Bitcoin thì với số lượng người đang đăng ký hành tinh IX chúng ta đấy là 4 triệu hơn người như vậy là tổng cái số lượng thành viên đã tham gia với cái với bất động sản ít là gấp đôi số lượng một người đang đang đang sở và giao dịch bitcoin như vậy là chúng ta có một cái cộng đồng lớn như thế thì khả năng thành công có có cao ạ quá cao nó phải từ 90 đến 95 phần trăm sau đó à, khi mà ra công chúng thì có phải nhiều người biết đến họ sẽ vào nó không dừng lại 4 triệu và thậm chí nó lên được 5 triệu 6 triệu 10 triệu 20 triệu thì sao như vậy là 20 triệu còn người còn lại họ vào họ sẽ phải mua lại từ chúng ta đấy ạ bất động sản chúng ta đang nắm giữ và bit token chúng ta đang nắm giữ như vậy là chúng ta lại được uh, thừa hưởng rất nhiều giá trị mua một được hai đó là nói chỉ về là đầu tư vào và mua bất động sản thôi ạ còn chúng ta phát triển rau ăn thì có rất nhiều cái giá trị tuyệt vời và đêm hôm qua em Hải đã chia sẻ chính sách rồi các cô chú anh chị có thể sẽ tìm hiểu nó vào một cái buổi khác nhưng em Hải cũng nói rất cụ thể còn hôm nay em Hải phân tích được cái tổng quan về rau ăn như thế nào và biết được chúng ta đang may mắn hợp tác với đối tác của rau ăn à, để sở hữu những cái tài sản cực kỳ giá trị mà nhiều chuyên gia ví dụ chúng ta hãy nói đến là À, bạn Huy bạn Huy là một chuyên gia tài chính là những ngày đầu tiên năm à, Việt Nam chúng ta tiếp cận với tiền điện tử ấy thì bạn Huy cũng như là Minh Vũ thuyền trưởng chúng ta đã biết được giá trị của của Bitcoin rồi thậm chí Minh Vũ có khả năng tiên đoán rằng là các bạn khi mà Bitcoin ra đời ấy, trước đó nha là các bạn hãy sở hữu nhiều tiền điện tử đi bởi vì nó sẽ tạo giá trị rất lớn nhưng mà dĩ nhiên cái bài bài báo của Minh Vũ thời đó thì ít ai quan tâm nhưng đến ngày hôm nay thì công nhận rằng Minh Vũ đã có một cái lời tiên đoán rất tuyệt vời về tiền điện tử à, và giá trị Bitcoin hôm nay là một tỷ sáu ngày hôm nay à, cho nên là cơ hội thì nó sẽ không còn để chúng ta hối tiếc đâu nếu ai nó hỏi rằng là có muốn quay lại 2009 để sở hữu Bitcoin không ai cũng muốn nhưng mà nó đi qua mất rồi thời gian thì không bao giờ quay lại còn hôm nay chúng ta may mắn đã đón nhận được cơ hội này thì hãy tranh thủ cơ hội để sử dụng nó nhưng hãy à, xem xét về khả năng tài chính của mình để chúng ta có một cái khả năng đầu tư phù hợp nhất với cái à, hoàn cảnh gia đình của mỗi cá nhân chúng ta em Hải phân tích một điều ví dụ như là đầu tư thì sinh lời đúng không ạ nhưng mà có một cái lời khuyên ấy, của Warren Buffett ông nói rằng là hãy bỏ trứng vào nhiều giỏ thế này à ví dụ là em em nói là chị à, Dung đi chỉ có 100 triệu để gửi ngân hàng nếu gửi ngân hàng thì một năm lãi suất của Việt Nam chúng ta đang quy định là 7 phần trăm một năm nghĩa là chị gửi 100 triệu thì hết một năm chị sẽ được khoảng là 108 triệu đến 109 triệu nhưng nếu anh chị thấy cơ hội tại sao số tiền mà 9 triệu lời ra đó là nó chỉ bằng cái trượt giá chúng ta mua trượt giá một năm thôi nhưng nếu mà chúng ta dành một phần tư số tiền đó là 25 triệu hoặc là đáng lên 26 triệu 500 chúng ta mua được à, bao nhiêu ạ à? à, 1.000 euro tức là khoảng đâu là 1.650 lô đất đấy Đã. Dạ, như vậy là chúng ta để hai năm trong một năm định được một năm lời được 9 triệu tiền từ ngân hàng và chúng ta để lại chúng ta chỉ lấy một phần tư đấy ạ một năm sau thì giá của bất động sản cũng như là cần chúng ta em đoán chắc nó phải lời từ hai lần cho đến 5 lần là ít nhất còn khả năng lời trong vòng nhiều hơn thì em nói rằng là có nhưng mà theo kỳ vọng chúng ta chỉ cần 2 đến 5 lần thôi tại vì sao đầu tư xin lợi nhuận để đâu ra lợi nhuận mà an toàn là được mà an toàn thì em phân tích từ nãy giờ đấy đúng không ạ chúng ta có thể dùng một phần tư số tiền đó để chúng ta đầu tư vào đây dĩ nhiên là các anh chị cân nhắc những cái điều em nói nhưng em nói đảm bảo nếu nghe lời em cách phân tích thế này chúng ta chỉ lấy một phần tư giá trị số tiền nó gửi ngân hàng thôi ạ à, là chúng ta sẽ có một cái số vốn không hề nhỏ đâu trong vòng một năm sau nếu chúng ta tính về thời gian để em tiền đi gửi ngân hàng và hãy dùng một phần tư tức là bỏ trứng vào nhiều giỏ chứ không phải là tập trung hết em nói xong là mua hết 100 triệu rồi mai mốt ví dụ nha thực sự thành công của người ta nó cũng phải thuộc về các yếu tố về may mắn nữa tại sao có người thành công một người không thành công ạ bởi vì sao ạ nếu bạn thành công một năm sau nhưng số tiền 100 triệu nếu bạn rút ngân hàng bạn rút bất cứ khi nào được gia đình chúng ta có sự đột à, gọi là đột biến xảy ra chúng ta có thể rút về chúng ta xử lý ngay nhưng với cái, cái tiền này chúng ta bất động sản này chúng ta phải mất một năm cơ thì mới tạo lợi nhuận như vậy là khi bạn cần tiền mà nó chưa đủ cái à, thời gian để nó tăng trưởng ấy bạn đâu bán được tiền thì có rút về ngay được có thể là không có lãi suất nhưng mà chúng ta mà bán ra có thể thời điểm này nó đang hình xin đi xuống ví dụ thế em hải nói ví dụ thôi là chúng ta lại không thể thu hồi vốn và chúng ta lại trách móc là ở trong hải chia sẻ thế bởi vì bạn chưa đủ thời gian trồng cái lúa 6 tháng thì khi cây lúa chín thì có lúa ăn đúng không ạ trồng một cây mít khoảng 2 năm thì chúng ta mít thái ạ mới có trái còn chúng ta mới trồng được một năm thì cây mít nó vừa lên được ờ, là thành thân cây thôi chưa ra trái làm sao mà mà thu, hồi được cho nên là cái bài phân tích của em thì nói để các chị hiểu được cái gì nó cũng có hai mặt chúng ta hãy cân nhắc về khả năng tài chính của chúng ta cũng như là tất cả những cái vấn đề chúng ta thấy được trong cuộc sống còn tại sao em nói rằng bất động sản hành tinh ít cũng như là bất động sản nó sẽ thành công bởi chúng ta có các yếu tố em phải vừa nói thứ nhất nó nhờ cộng đồng Rowan thứ hai là nó đã có bốn hơn triệu hơn 4 triệu người đăng ký để tham gia với nền tảng này cái thứ ba là công ty nó là công ty họ ờ, có 10 à, cán bộ và nhân viên chuyên gia blockchain trên toàn thế giới về đây làm việc và họ đã có một tham vọng tại sao họ đặt cái hành tinh số 9 không hề đơn giản đâu ạ mỗi cái cái cái tên công ty họ đặt ra họ có lý do của nó và nó muốn nó sẽ thành công như trái đất chúng ta là có khoảng 8 đến 9 tỷ người vậy như vậy là nó sẽ thành công thì nó mới đặt tên là hành tinh số 9 chứ còn họ là đặt tên là trái đất 3 trái đất 2 trái đất một cũng được mà hoặc là đặt tên khác gì đó nổ nổ cũng được mà nhưng có mục đích của họ không hề đơn giản à. và đặc biệt là khi em theo dõi à, các lãnh đạo của công ty bất động sản hành tinh ấy đó, họ có một cái cái chiến lược cũng như là họ có một cái cam kết và có một cái hành động rất cụ thể và thậm chí họ nói rằng là họ làm ngày làm đêm để tạo giá trị cho những người tin tưởng với bất động sản hành tinh ít à, đấy là điều mà em Hải muốn chia sẻ chiều hôm nay à, chắc lẽ thì uh, thời gian em đã chia sẻ cũng đã đã, đã nói khá trọn vẹn về về à, giá trị của rau ăn cũng như là các đối tác và đặc biệt với đối tác à, của rau ăn là bất động sản hành tinh ít thì các cô chú anh chị đều được nghe rồi và đến giờ này thì em Hải sẽ dành thời gian để cho cô chú anh chị đặt câu hỏi đặt câu hỏi à, để mà mà chúng ta cùng à, giải đáp những thắc mắc những cái mà các cô chú anh chị chưa có hiểu rõ à, thì em Hải sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và thời gian chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta đặt câu hỏi và em sẽ trả lời vâng ạ à, em sẽ mời tất cả các cô chú anh chị chúng ta cùng đặt câu hỏi nhé alo anh Hải cho em hỏi một chút xíu ạ à. mời em nhá dạ yeah à, cho em hỏi là cái uh, Bitcoin nó sau này mình để mình giao dịch cái gì và anh Hải Bitcoin thì anh vừa nói đấy à, để mà mà mà mà giao dịch đất thì ờ, công ty bất động sản hành tinh ít sẽ dùng Bitcoin để mua và bán các lô đất này ví dụ như là em đang sở hữu các Bitcoin thì em bán ra thì em được hưởng thêm về và em muốn mua thì em phải có Bitcoin để mua như vậy em phân anh phân tích như hồi nãy ạ à, nếu người Việt Nam ta đang dùng tiền Việt Nam đồng để mua các sản phẩm dịch vụ mọi sản phẩm dịch vụ thì à, người Nhật ta dùng yên Nhật để mua và tại bất động sản hành trên ít thì dùng biết token để chúng ta mua à, à, như vậy nó là giả tiền tiền để thanh toán trong hệ sinh thái bất động sản trên ít nhé à, vậy là ví dụ như sau này ví dụ như là nếu như mà muốn mua thêm bất động sản à, thành tên này ít là mình phải giao dịch bằng cái token hả anh Hải đúng rồi đúng phải có tiền thì mới giao dịch được nhé xin dạ, là vâng vâng ok cảm ơn anh dạ, rồi, cảm, cảm ơn em, em. Rồi, cảm ơn em à, cảm ơn em Mỹ Anh chúng ta sẽ đặt câu hỏi tiếp để em Hải sẽ hỗ trợ à, xếp Hải ơi cho chị hỏi xếp Hải dạ ví dụ như giờ chị bán cái lô đất uh, cho xếp Hải đi thì ờ, chị thu bằng ờ, thành phải không ạ dạ khi mà 22 tháng 11 này công ty chính thức là ra công chúng chị đang sở hữu là 100 lô đất thì có thể là gặp em và nói rằng Hải ơi bây giờ chị đang bán với giá tại thời điểm này có phải là một lô đất chúng ta vào một euro không ngày đó chị đặt giá ngày đó có thể nó lên được cho chúng ta là 22 tháng 1 bán ra rồi nó lên được khoảng 5 thì những lý do của tài chính thì nó tôi Hải ơi chị sẽ bán à, có khoảng à, trăm lô đất thì em mua lại đi giá 1,5 bit 1,5 euro em có chịu không như vậy là là em sẽ sẽ đồng ý và chúng ta thỏa thuận ở đây thì trong à, à, cái cái cái, cái, cái um, back office ấy, của cái bất động sản này hay ít ấy, nó có một cái điều là mua bán thỏa thuận tức là chúng ta có thể đàm phán giá để nó thỏa thuận với nhau à, nó hay vậy đó ở đây á, nó nó là bất động sản hành tinh nhưng nó là một cái game game sâu chúng ta có thể là trao đổi mua bán các lô đất để tạo cho một cái hình ví dụ như có thể xây một tòa nhà đến 110 à, à, tầng như là tòa Lan mất 81 hoặc là tòa nhà ba trăm mấy chục tầng ở Dubai tức là mình có thể thiết kế dĩ nhiên ở đây họ sẽ tạo chúng ta khả năng thiết kế và chúng ta muốn như thế chúng ta phải có vật liệu chúng ta phải có đất đúng không ạ thì như thế là tại cái ờ, cái back office là cái cái cái tài khoản chúng ta thì công ty luôn tạo chúng ta được những cái cái uh, điều mà chúng ta muốn làm à, thì, uh, đấy là cái thì, thì, thì chị bán cái lô đất đó à, chị, coi như chị và Hải đã thỏa thuận với nhau là chị bán được cái lô đất đó Hải thanh toán chị bằng token thì như vậy chị muốn lấy tiền Việt Nam về thì sao? Dạ, yeah. thì có phải uh, chính uh, công ty chúng ta, công ty bất động sản ấy đấy, nói rằng là chúng ta giao dịch uh, trên Bitcoin và chúng ta hoán đổi. Tại sao? Khi mà 2 tháng 11 ấy, chúng ta lên uh, cái sàn và chúng ta đã giao dịch được ra công chúng rồi thì có thể Bitcoin nó là một tiền điện tử chỉ có thể là hoán đổi sang Bitcoin hoặc Ethereum hoặc là đồng USDT và đồng USDT đó thì có thể là bằng cách là chị bán nó ra thị trường nếu mà thanh khoản nhất thì Ethereum và Bitcoin bán thị trường và chị à, chị sẽ các sàn như là bên bên đi à, lên sàn thì mới ở Metano hoặc là các sàn lớn khác để chị giao dịch nhưng mà quý vị ở Metano á thì giao dịch chỉ có một cái hay là nếu mà chị đã tải cái ví rồi Metano rồi nhiều sàn lắm bạn em nói rồi Metano thì tải ví nó về rồi chị bán đổi từ Bitcoin sang Bitcoin và chị chuyển Bitcoin về sàn rồi Metano thì chị bán ngay tức thì có 30 giây thôi thì tiền khoản ngân hàng của chị nếu chị đăng ký tài khoản hàng nào đó trong cái cái sàn đó à, nó 30 giây là xong ạ à. rất là nhanh quan trọng chị sử dụng bao nhiêu bitcoin và khi đó chị hoán đổi được bao nhiêu bit bitcoin thôi à, đó là cái cái mà câu hỏi của chị vừa hỏi em vâng à, chị hiểu rồi cảm ơn uh, Hải rất nhiều dạ. à, vâng mời à, tất cả các cô chú anh chị tiếp tục ạ à, em có nhà em có đặt câu hỏi nào không chiều nay à, em có Nga có có có đi dạy không có thể em cứ bật mic để à, giao lưu em mở mic em mở mic đi em chưa mở mic nhá rồi Dạ vâng, em xin uh, chào uh, cô chú và các anh chị. <laughs> Hôm dạ nay vâng. gia đình em có một chút việc nên là em tắt cam. Rồi, dạ, ok rồi, nếu mà em bận thì uh, chúng ta sẽ à, giao lưu vào bữa khác. À, mời dạ vâng, em xin phép được giao lưu với cô chú và các anh chị trong cái buổi khác ạ. Dạ rồi. Dạ vâng, vâng, em xin trân trọng cảm ơn. Rồi, rồi chào em buổi chú vui vẻ. Rồi chúng ta tiếp tục ạ. À, chúng ta hãy đặt câu hỏi để em Hải sẽ giúp uh, trả lời để phần nào những thắc mắc dĩ nhiên là kiến thức của em Hải cũng còn giới hạn nếu những cái gì đó mà em Hải chưa trả lời được thì em Hải sẽ hỏi đến các lãnh đạo lai chúng ta như là là Mr. Hoài Cường hoặc là Trạch và những lãnh đạo trên nữa anh như chị em ta hãy đặt câu hỏi đi ạ em thương fan này rồi à, ở đây thì à, có hình như là anh đặt anh đặt vào đánh à, giờ không thấy mở cam có thông tin gì cần phải trao đổi thì à, mở mic cho anh em cùng giao lưu đặt lâu ngày quá rồi Long 339 anh đạt đúng không? anh em thấy anh mà ok ạ à, chúng ta mời bất động sản đến bao nhiêu là hết à, chương trình khuyến mại của chúng ta hôm nay còn 6 ngày ạ à, đến ngày 15 đến hả? 15 tháng 5 à 15 tháng 11 năm 2021 chúng ta còn 6 ngày mà thôi à, à nhấn mạnh một điều là chúng ta hãy mua bất động sản trước thời điểm 15 thì chúng ta sẽ được khuyến mãi là 50 phần trăm nhé mua mua 100 euro được thêm 50 50 15 trăm và chúng ta mua 10 gói thì tặng một gói nhưng mà sau ngày 15 chúng ta sẽ mua được cái giá là bao nhiêu ạ chọn gói ví dụ là mua 100 euro nó chỉ là 100 euro thôi và không có tặng nhưng mà nếu chúng ta muốn được à, tặng cái biết token chúng ta phải à, mua đất trước ngày 22 tức là ngày 21 à chúng ta mua trước đó và chúng ta sử dụng đất trước đó thì sẽ được tặng cái token còn sau ngày 22 thì chúng ta sẽ không được hưởng nữa nhé cái này rất cụ thể để mốc thời gian ạ à. vâng anh đạt à, anh công việc à, không sao anh à, tại vì nãy giờ cứ tưởng là bác đang đang đang ngồi nghe thì à, giao lưu à, mời em lên nhé em lên có cần đặt câu hỏi gì không em có gì thắc mắc hay không em thì <laughs> cũng hỏi nhiều nhưng mà em đang từng bước em coi cái cái bước đi của nó đi thế nào cái nào em không hiểu thì em hỏi tiếp rồi ok thì à, chúng ta sẽ tương tác qua một là điện thoại hay là zalo có dịch vụ nhiều thì nhắn tin cho anh nhé dạ, dạ, cảm ơn anh ạ rồi ok em rồi à, anh tháp anh có đặt câu hỏi gì không ạ à? anh mở mic lên ạ à. tôi cũng chưa chưa hiểu được cho nên chưa đặt câu hỏi gì cả dạ vâng ạ dạ. à. Yeah thì nãy giờ em chia sẻ về cái giá trị của bất động sản chúng ta chỉ nói về một trong những đối tác mà đang nói về sản phẩm bất động sản hành tinh ít và dạ. chúng ta vừa mua đất chúng ta lại sở hữu các cái bitcoin tuy nhiên là à, theo nhiều chuyên gia chứ không phải đánh giá của em nhé thì à, cái chương trình lần này chúng ta may mắn chúng ta đón nhận nó và họ nói rằng là nó sẽ là một trong những cái à, cái cái, cái à, giá trị bất động sản cũng như là bitcoin giá trị đứng hàng sau bitcoin và ethereum tuy nhiên là để mà đạt được giá vâng. trị mà tăng trưởng lợi nhuận tốt thì chúng ta phải xác định thời gian phải có ít nhất là 2 đến 5 năm à, em nói là hai năm thì có thể nó tăng trưởng từ 2 đến 5 lần thậm chí có thể lên nhiều hơn lần nữa nhưng mà theo cái quan điểm của em Hải thì chúng ta kỳ vọng tăng từ 2 đến 5 lần mà đạt được điều đó là hạnh phúc rồi còn dĩ nhiên tăng trưởng khoảng 10 thậm chí 50 100 lần thì quá hạnh phúc đúng không ạ giống như chúng ta trung số còn ở đây thì em nói tại sao em phân tích là đạt hai năm từ 2 đến 5 lần bởi vì ạ à, ta có những cái nền tảng cụ thể như em Hải vừa nói có những con người chúng ta đang nói đang nói tới à, và chúng ta biết dựa vào sức mạnh cộng đồng tức là có một câu nói rất hay à, các doanh nghiệp công nghệ bây giờ công ty nào mà sử dụng nhiều cái data tức là lượng khách hàng nhất thì công ty sẽ trở nên giàu có và chúng ta hãy nhắc đến công ty gì ạ à? như là Uber Grab có cộng đồng rất là lớn đúng không ạ rồi à, Facebook là một cộng đồng cực kỳ lớn khoảng 4 tỷ người rồi chẳng như là um, WeChat một cộng đồng của Trung Quốc mà không cho Facebook vào đấy bởi vì sao riêng Trung Quốc là một tỷ ba hay tỷ tư người rồi chỉ cần 80 trăm số lượng người Trung Quốc sử dụng WeChat thì nó đã tạo ra giá trị rồi và công ty nào sử dụng nhiều đấy big data tức là nhiều cộng đồng nhất sẽ giàu có như vậy là à, ví dụ là Facebook này WeChat là của Trung Quốc này rồi à chúng ta nói đến à, Amazon thì sở hữu cái data rất là lớn và một công ty đình đám đó là Google Google có rất lượng data cực kỳ lớn tại vì số lượng người sử dụng Gmail ấy, Gmail cũng là một cách chúng ta cung cấp cái cái, cái data chúng ta cho họ đấy để họ có được cái cái cộng đồng và YouTube cũng vậy YouTube cũng vậy à, vậy là à, với cộng đồng càng lớn thì chúng ta càng thành công thì em Hải vừa chia sẻ cho chúng ta à, hiểu được cái giá trị à, công giá trị của Rao One cũng như là một trong những đối tác mà đang đang đang hợp tác à, chuẩn bị ra mắt vào ngày 22 tháng 11 2021 này à, sẽ tạo ra một cái, cái kỳ tích trong nền tảng blockchain cũng như là à, bất động sản kỹ thuật số rất là tuyệt vời ạ à. rất là tuyệt vời vâng. <clears throat> <clears throat>